video này thì tôi hướng dẫn cho các bạn đánh máy CVK 500 và CVK 600 thì các bạn nào cần thì đến test hàng bởi vì CVK 600 là tốc độ siêu nhanh đây là mã vào trò chơi của máy CVK nhé đăng nhập máy CVK các bạn muốn đánh liên đánh gì cũng được mua được ba trò chơi đây đây là tôi sẽ thử cho các bạn đánh ờ, bài cào đây đây, đây kết nối đồng hồ này kết nối vòng tay này. bài cào kết kết nối vòng tay nhé à, đây là vòng tay vòng tay xoay bài ờ, máy thì để lên trên này các bạn chỉ cần đeo vòng tay này vào cầm bài lên máy là báo đây vòng tay camera nhé máy bấm một này. đây hai báo một, trước là ra xiên ném bài cao các bạn nha bài mình là 8 nước bài báo chưa chuẩn luôn 8 nước to nhất hiện nay kết nối với tai nghe nữa nhưng tôi để chế độ camera cho các bạn hiểu kênh bài máy báo khi kênh bài này máy báo máy vẫn báo một máy vẫn báo một các bạn nhé các bạn xem kênh bài máy sẽ báo khác đi máy báo hai chia nhà số 2 lớn nhất nhà số 2 9 điểm nhà số 2 lớn nhất đây máy này đánh được rất nhiều trò chơi các bạn có thể đánh liêng bài cào binh ngầu hầm phỏ tứ linh miền Nam đều được hết chỉ cần kết nối với con máy tôi có rất nhiều loại máy máy iPhone máy Samsung CVK các bạn chỉ cần liên hệ với tôi tôi tên là Hưng ở bến xe miền Đông hoặc là Mỹ Đình Hà Nội đây máy báo rất siêu nhanh chỉ cần cầm bài máy báo máy báo hai cách cách bài thoải máy vẫn báo máy báo bốn mai ô muốn tức thì mình chắc cháo được ba lá cái vòng tay đánh bài lá vạch này siêu chuẩn Đấy. bây giờ xuống người chơi là bốn người camera của vòng tay siêu nhanh kênh bài này mày bảo máy báo hai đấy bây giờ máy báo một chia luôn máy báo hai và đây là máy báo hai các bạn nhé máy báo hai chứ không phải báo một đây là vòng tay camera có chế độ sạc pin đầu cuối các bạn đây, cầm bài này vào đây camera đây các bạn có thể để mắt xoài đây thì khi cầm bài lên máy sẽ xoay được có rất nhiều chế độ xoay đây. đó như cái này là cũng chuẩn luôn này cắt bài nó vẫn báo vẫn là một máy vẫn báo một nhé nhà mình chín nước Đây, máy này được kết nối với anh em để hỗ trợ các anh em nào cần về đồ đánh bài thì điện cho tôi à, lên tận nơi test hàng nhé test hàng tại nhà luôn nhé máy kết nối tai nghe đầy đủ đây là CVK 500 phiên bản đời mới nhất bản C đây là chiếc máy nghe gọi cũng rất bình thường nhé máy mã vạch thì đi cùng với bài mã vạch và kết nối với cái camera này là kết nối phụ kiện bên ngoài thôi các bạn không cần kết nối thì các bạn chỉ cần dùng cái máy này đặt đây máy sẽ báo cho các bạn biết Đấy. Ờ, các bạn thì có thể liên hệ số điện thoại 0868029 hoặc 0914 4349 tư vấn đồ chơi bài bịp giúp các bạn đánh liêng bao cây tuyệt đối chuẩn